Shin cũng muốn làm đẹp Hôm nay chắc là các bạn có đi ra ngoài chơi vào buổi tối đúng không nè Vậy chúng ta thử tập trang điểm một xíu cho nhìn mình trẻ trung hơn nha Sau khi mình đánh phấn nhẹ rồi Tiếp theo chúng ta kẻ phần lông mi ha Các bạn để ý chỉ trang điểm nhẹ thôi là được rồi à, Đó, hèn gì các bạn ha. Thấy, ha Chắc lâu lâu cũng phải trang điểm lại cho nhìn trẻ ra mới được Thôi, dù mẹ có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích thôi Làm gì có chuyện đó Hồi lúc trước á, mẹ cũng làm mỹ nhân đó nha Mẹ tự tin vậy hả Đừng xem thường nha Mẹ mà trang điểm á, thì nhìn cũng lộng lẫy y như mấy chị gái trẻ đẹp luôn đó Chỉ cần tốn ít thời gian và ít tiền là được chứ gì Đúng rồi chỉ cần tốn tiền và thời gian thôi chứ gì Ừ ha à, Tôi chết rồi bị trễ mất rồi như các bạn thấy đó, chỉ cần chúng ta có vài thao tác nhẹ thôi là sẽ thấy hoàn toàn khác liền thôi hà. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì các bạn hãy thử tự trang điểm cho mình xem sao ha. Ừ, thì ra là cần phải biết cái nào dùng trước, cái nào dùng sau nữa. Ừ. Ừ. Mẹ sẽ ra bưu điện Rồi sau đó ghé chợ mua đồ luôn Giờ mẹ đi đường cũng xa nên về hơi lâu Còn nhớ ở nhà có nhà cho mẹ đó nha Shin Đừng đi đâu nha Mẹ đừng quên mua thước nhuộm tóc làm quà cho con đó nha mẹ Shin giỏi quá Trong những ngày lạnh như vậy mà uống cà phê ấm thì là đúng đã Ừ. gì hàng gì Có mấy cái này để bôi lên môi làm cho môi hồng hào Thì làm sao không đẹp được chứ Để mình thử coi sao nha Uhm, này đúng là đồ dởm mà Còn một cái nữa cơ Dạo này mấy cái đồ trang điểm sao mà không tốt gì hết trơn à. Mình là Nohara Shinosuke 5 tuổi Mình đang sử dụng mỹ phẩm trang điểm của người mẫu đấy nha <laughs> Đúng rồi, không chỉ là bôi lên thôi mà cũng phải vỗ vỗ cho nó tắm vào trong nữa mới được. Đau quá, à, đúng là làm con gái phiền thiệt luôn. hình như cái này là đồ mắc tiền á. Ủa, cái này mềm mại thiệt nha. Ủa, à, ờ, đúng rồi, Ha, mình luôn muốn tự tin với làn da mông của mình đó nha <laughs> Đúng là mềm mại tuyệt luôn á Thoải mái ghê, thoải mái ghê Tuyệt vời chưa Sắc đẹp của mình chuẩn không cần chỉnh Hả? Kẻ chân mày thật là thanh lương Kẻ mí mắt thật là mạnh lương. ừ này là cái gì vậy ta ừ. À, à, đây, đây, đây, đây, đang quá à, à, Cái này bị hư rồi Ồ, Màu nào hợp với mình đây ta à, ừ, Tôi lên chân mày Rồi vòng qua bên kia lưng trái đều Hình như mình bơi hơi quá tay rồi thì phải Mà thôi kệ luôn đi Ờ, chai nước hoa này hàng hiệu luôn Mùi nồng nặc luôn Hả? Bạch Tuyết ơi, thế anh có giống mỹ nhân không? Bạch Tuyết có muốn giống mỹ nhân như anh không? uhm. à, cái này hình như là tóc giả của mẹ thích đây nè à, Cũng được đấy nha à, à, Đúng rồi Thấy mình có giống siêu mẫu không nè Mà ở đây là đâu vậy Thì ở Paris chứ đâu à, Có Bây giờ đang bận lắm Mà Tuyết đâu mở cửa giùm anh đi Đúng thiệt là Dạ Xin lỗi làm phiền Tôi là nhân viên bưu điện đi Có bưu phẩm lớn không thể bỏ vô trong thùng thư được ạ à? Dạ dạ dạ ừ, Dạ Có cần con dấu không ừ, Không không cần đâu Đây hả Cảm ơn anh nhiều nha ừ, ừ Là xin đó hả Chào dạ, Mai sao cũng tới chuyển phát đồ từ bưu điện đó hả Không phải đâu cậu ăn mặc kiểu gì kỳ vậy Trời ơi sao tùm lum tà lá Đừng để ý, đừng để ý mà Hôm nay Marcel tới rất là đúng lúc luôn đó Để mình trở lại trang điểm cho Marcel đẹp Thiệt đẹp lên nha, chịu không à, Thôi thôi thôi, mình không cần đâu Đừng có ngại gì hết trơn Theo trào lưu bây giờ, con trai trang điểm rất là nhiều luôn đó nha Nhưng mà nếu trang điểm mà không đúng là sẽ bị mẹ la đó Không có sao đâu, đừng có lo mà Trời được rồi, ngồi xuống Hi. Lạnh quá vậy Cái gì vậy Đó là mỹ phẩm làm săn chắc da đó ừ, Tôi đổ ra rồi Thấy bỏ thì phí quá cho nên tận dụng lại À Sao tôi nghe toàn mùi nước coca không vậy Trời lạnh thì phải uống nước coca chứ sao nè Được rồi à cảm thắm vô da Tất cả gì sắc đẹp nên cậu đang chịu đựng chút xíu đi Gà má của Masao hơi bị thô á nha Một năm thì da của mình bị khô dữ lắm Vậy thì phải trang điểm và làm cho da mềm mại chứ Xin ơi tôi có cảm giác gì đó lạ lạ thì phải á Đừng lo cứ giao cho tôi đi Tôi là thiên tài về trang điểm mà Nè nè thôi được rồi Rồi đưa ta cứ nhìn thử đi cái gì vậy? Sao mà tôi lại như vậy? Đó là tác phẩm nghệ thuật đó Masao ơi Con nên đi rửa mặt thì tốt hơn đó Dạ Dạ Dạ đã làm phiền cô Shino Shikan à, Con đang làm cái gì ở nhà vậy hả Ai à, cho lấy mỹ phẩm cao cấp của mẹ ra phết hết trời luôn vậy Con chứ chả cái nào. Mẹ ơi Mẹ đang vậy là mong của con nó đỏ ẩn lên luôn á Hả